thiên à chiều sơn tiêm tương hôm chiều ôi phiêm lơ chi tu sáng ơi thiên hùng ơi thế phụ chiều ba chiêu chim ê lò bừa bê nam nhớ phương du chiều chế ô rồi là chiên mai dạng tía cho em Giêsu rằng là chiêu ê phiêu lơ chưa thông ê tiền gì chiêu thun nơ lò son ơi

phiêm mà y phè tô mà chiều thiên hùng chiều câu

苦哦，飘了，一朵一朵。 tu cho Vin Vin dân na ô nhân là ôi tu

kinh sâu à ê phía chân bữa mình và vinh vang

y tu e bốn o a chia cha phun lông hiên vừa chăn tàu phiêu lơ y tu e

Y tú, eh,